Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ấy con ơi dạ, tối dạ, nay mẹ tối, muốn nói tối, gì lát nữa mẹ nói với cái vợ con nha dạ giờ con đi họp quan trọng á mà tối dạ, kẹt xe mà ơi dạ con với mẹ đi làm gì chưa tính nói nó là nó nhãn phòng mình đâu ngọc ấy dân dân dân tới liền năm phút tới liền dân dân dạ. dân ừ con con đi con có công chuyện nè mẹ trời À, bà, bà nội bà nội bà nội bà à, nội bà nội con thấy đôi giày con đâu không đâu có ba đâu đâu có thấy ờ, chắc chắc con để ở ngoài ờ, này ơi hôm nay con có bài trên lớp á giờ con phải đi học cấp nha nội bye bye nội à, à con quên nội nè con đi nha nội cái gì vậy làm gì đứa nào cũng chạy như ma đuổi <laughs> ngộ thiệt đó nhà này riết rồi tôi không không có hộ khẩu trong cái nhà này sao không ai coi tôi ra gì hết trơn trời sáng cái mạnh ai nấy đi kỳ dạ, bác bác hả ai không coi bác ra gì cái gì có chuyện gì buồn buồn à kể nghe coi ôi tôi nói đời mà sao mấy cái nhà này nè buồn lắm buồn coi như ờ, bác không có có cái gì trong nhà này hết trơn trời em suốt ngày sáng đi chiều đi tối đi chả ai chẳng ai nói với bà câu nào trơn không có nói chuyện buồn quá trời quá đất buồn cái gì buồn ai cũng có công việc của người ta mà Ôi, công việc công việc chứ cũng phải để ý tới chút xíu chứ không lẽ giờ hỏi cái người nào cũng bận người nào cũng bận người thì kẹt xe người cũng phải đi học người bữa nay có bài người có bữa nay có cuộc họp Ui. Thôi Không có tự kỷ vậy Tự kỷ gì nhiều khi vậy chứ rồi Nhớ Nhớ, nhớ quê gì? Nhớ quê quê ở dưới quê bác có quen người Ôi Ngồi nhớ ừ Trời quen ai vậy Ông Sáu à Ông Sáu nào vậy ta ừ, Ông Sáu Tắm á Trời đất cái mặt nói cái biết mặt ngu không biết Cái hòm đó con Trời Nhiều khi muốn chết mẹ nó cho rồi Trời hả sao tự nhiên bác bi quan quá vậy bác phải vui lên chứ vui không nổi vui gì đây nè bây giờ có con đây con nói chuyện với bác nha bác có bao giờ nghe người ta nói không đam mê là một nguồn năng lượng hãy cảm nhận sức mạnh đang tới từ những việc tạo ra những hứng khởi cho mình bác hiểu ý con nói không không mà đam mê cô là gì đam mê của con á ừ. con không biết nói vậy thôi chứ con không có biết nội nó quy bạn nhà ông nội à nó nó đi vắng nhà bà thôi con ngồi con chờ đó nó về cây bây giờ mà dạ sao tới tìm à, nó có chuyện gì không dạ con có có một số vấn đề muốn hỏi huy hoàng nên con tới tiếng huy hoàng ê dạ bà hỏi nè dạ đam mê của cháu là cái gì ờ à, đam mê con hả ừ đam mê con là róc nhưng mà rồi róc róc là cái gì cỡ cỡ cỡ cỡ bà này tham gia được không dạ được chứ ừ róc là không có giới hạn già trẻ lớn bé trai gái đều có đam mê la chơi được hết dạ. rất là thơm đây đây đây để con để con Đó. đó đó đó đó bà có thấy chất róc nó thấm vô huyết quản bà chưa <laughs> nổi <laughs> Ta là một rocker nhận không già Rocker ờ. Trời nội ơi Rocker Trời nội cái gì Cái này không có hợp với đứa tuổi của nội đâu Đó là niềm đam mê của nội, nội. Con không được cản nội Con phải ủng hộ nội Mà Tại sao mà nội phải biểu con ủng hộ nội Trời ơi nội ơi Nội, nội trở về với cái hình tượng của bà nội ngày xưa cho con đi không, không Bây giờ là nội có một cái tình yêu mới rồi đó là rocker Ta, à, ta, ta, ta, ta Trời ơi, trời ta. Trời ơi, coi trời, trời ơi, nội Nơi, nơi Đã đến giờ đi xem nhạc lúc rồi Chúng ta phải đi đến sớm để làm gì Để coi tụi đẹp và nghe nhạc đó Nhạc gốc, nhạc gốc Mày thì ra là mày Nè, trời ơi Nội Sao lại dám đánh nó mạnh nó đúng rồi tao nghĩ á là mày phải nên ủng hộ đam mê của nội đi nội nội, nghe không nội nội nội nội nó nói với con đi nội nội giỡn với con thôi nó không có đi đâu. no không Trời. giỡn đâu no yeah. hết giờ rồi nội ơi nó tới cùng ra cha cha cha tỉnh con facebook để tìm bà nội nè trời ơi gì ơi đăng facebook làm sao tìm được sao không tìm được trời ơi thôi thôi tôi chị muốn làm gì chị làm trời nội ơi mà cũng tại con hết á cái gì tại con á bà nội già rồi mà cho bà nội đi nghe nhạc rock trời ơi nội nói á nói là đam mê của nội thì làm sao con cản được đam mê à, à, không có gì hết á tôi tập trung coi mẹ ơi Ngư Hoàng Tiếng là tôi Bà nội đi với nó Ủa? Vậy hả? À, nội nội về bà ơi nội về Nội nội ơi Nội ơi Nội nội nội Nội nội ngồi xuống đi nội Mày mày mày tránh ra coi Nội Nội Nội Mày Mày Nội Trời ơi Lúc đi thì nội quy hoàng Lúc về thì nội điên tàn vậy nè Mày mày sao vậy nãy có cản bà mà bà sung quá bà lên bà giật mi với ca sĩ bà hát rồi bà xỉu mày có cản cái đầu cái đầu mày để đó làm gì nội ta bao nhiêu tuổi rồi lỡ xảy ra chuyện gì á được chịu trách nhiệm được không con à bà nội bị cao huyết áp con dắt bà nội đi mấy chỗ đó lỡ bà nội chết thì sao dạ. con làm như vậy là không có được đâu đẹp trai mà làm gì kỳ vậy đi về dạ. mẹ không ở lại đây không đi đâu hết mẹ nội chào con nói với bác là phải có niềm đam mê dạ phải dạ, không dạ đúng vậy là bác đã tìm được niềm đam mê của bác rồi ừ, là gì <sighs> đam mê rock mà cái tuổi tác của bác không có hợp với đam mê rock không không không rock không có giới hạn rock ừ. không có giới hạn bà đi chơi với rock vui vui lắm tôi nhớ là tao đứng trên, trên sân khấu tao hát tao hát cái cái cái tao quay mòng mòng cái tao hiểu gì hết trời cái tỉnh vậy cái tao nói may quá phải tao chết trên sân khấu bà... chết trên sân khấu xong Đợi. chết vậy là nó đông Đợi. nó vui nó có con nhà cạch rau rau rau gì mà nó vui ai cũng biết hết à, mẹ đừng có nói vậy nói cái gì vậy mẹ nói nghe ghê quá Ôi, đừng có nói vậy mà nội con <laughs> hình chết ở nhà buồn buồn tại vì tôi bay đi hết trơn trọi bỏ tao nhà có mình đi Có đứa nào quan tâm tới bà đâu Dạ Con cũng xin lỗi cả nhà Mấy lần con qua đi chơi á Con thấy nội lủi thủi của một mình à Nên con mới rủ nội đi chơi không biết nữa Bởi vậy Tụi bay Không quan tâm gì tới nội cho ngày trời đúng không Ở ngoài vậy đó Mà nó hiểu nó thương tao đó bạn rau của bà đây nè con dạ. đưa bà về quê mẹ quá đời đời đời mẹ mẹ ơi con năn nỉ mẹ con xin lỗi mẹ từ đây con không có đi đâu hết trơn á con ở nhà con nói chuyện con tâm sự với mẹ nha mẹ bà nội con xin lỗi bà nội con hứa từ nay sau giờ không con về đây con trò chuyện với nội con không có bỏ nội một mình đâu đừng có về quê nội mẹ bác con nói cho bác nghe nè con còn có rất nhiều đam mê Bác ở đây đi Nhiều đam mê lắm Mới mẻ Độc đáo Táo bạo lắm Bác ở lại đây đi Rồi mỗi ngày con chia sẻ đam mê với bác Bác chịu không? Chịu Trời Oan gia Trời là oan gia Love.